hai mẫu máy đang được rất thịnh hành bên này, này. Đấy. thì đây tôi sẽ quay cận cảnh các bạn xem từng chiếc sản phẩm này thì ờ, bên trái của màn hình đây đây là máy ờ, có buồng inox Đấy, còn bên phải thì là buồng bằng ờ, thép Đấy. Đấy. thì cái kết cấu các thứ của máy thì đều giống nhau thôi nó chỉ thay đổi cái cuồng bên trên thôi còn lại kết cấu cũng như nguyên lý hoạt động thì đều như nhau Đấy, bộ phận các thứ thì đều như nhau luôn Đấy, thì tôi sẽ quay chi tiết ờ, máy inox cho các bạn xem này Đấy, thì cũng như là những ờ, dòng máy trước thôi Chúng tôi đã quay những video lên nhiều rồi thì ờ, kết cấu máy thì ở phần trên này sẽ là nắp đậy Đấy, cũng như là phiếu để chúng ta bỏ nguyên liệu vào Đấy, được nó được khóa bằng ba con ba con ốc như này hai con đỏ như này đấy ở dưới thì vẫn là motor 2 kg 2 Đấy, motor dây đồng của toàn phát 2 kỳ 2 chạy bu ly đôi hai dây cu loa này Đấy, rất là chắc chắn luôn nó chuyển động qua dây cu loa Đấy, đến trục của phần trục dao nó sử dụng bản uh, dây cu loa để A28 này Đấy. máy chạy rất là khỏe Đấy. còn phần trục của dao đây Đấy, nó cũng là chạy uy đôi này màu khóa một ốc một trục toàn bộ bệ đỡ của motor sẽ có bốn con ốc bắt ở ngay chân ờ, của motor này ngoài ra thì ở hai góc chéo này ở trên và góc chéo bên này sẽ có hai con ốc ốc dài này để chúng ta căng dây cu loa Đấy, khi chúng ta khóa hờ con ốc này vào chân đế thì chúng ta bắt đầu tiến hành vặn con ốc này vào cho nó căng dây cu loa này lên và trường hợp xong ta sau này trong quá trình sử dụng mà dây nó bị nhão trong quá trình thời gian lâu dài mình sử dụng thì nó sẽ căng vào con ốc này đấy nới hẳn nới lỏng bốn con ốc ở chân motor và căng đầu ốc này ra thì nó sẽ căng dây này Đấy, rất là tiện lợi cũng dễ sử dụng dễ uh, vận hành trong quá trình chúng ta sử dụng ở nhà Đấy. motor chạy điện 220V để một pha Đấy. được chúng ta đã bắt sẵn dây điện các thứ đầy đủ như này rồi bốn chân là bằng thép ống này dài dặn này ở phần đàn chân sẽ có à, một lớp cao su này nó sẽ tăng độ bám vào nền cũng như là nó sẽ cách được điện Đấy, sẽ tránh những cái trường hợp mà vì rò thì điện hoặc là môi trường nước các thứ đấy, trường hợp chúng ta xay chuối các thì nó sẽ có nước các thứ này. bề đới làm được rộng như này đấy, để chúng ta một là sẽ để uh, nguyên liệu ở trên này những rau cỏ từ địa bằm hoặc có thể là chúng ta bằm những cái nguyên liệu nó cao thì chúng ta có thể đứng hẳn trên này luôn đấy, để đút vào rất là tiện lợi còn đây là buồng của nó này buồng thì là inox đấy buồng bằng inox còn ở nắp trên thì làm thép thôi đây là cửa ra của nó Đấy. khi chúng ta xay ngô xay thóc nghiền cám các thứ chúng ta nên để cái tấm này vào để nó sẽ à, nghiền đi nghiền lại bên trong nó nhuyễn nhất có thể Đấy. khi chúng ta rắc nó ra thì nó sẽ ấy này thôi còn nếu chúng ta mà muốn để như thế này thì cảm chúng ta sẽ sau khi à, cái hiệu quả đạt được sẽ cao hơn Đấy. thì à, một là chúng ta khi nghiền cám thì chúng ta chỉ cần vay may thêm cái túi túi vải Đấy. bọc ngay đầu ra này thịt lợn đây thì à, còn khi mà chúng ta ừ, xay chuối như là xay rau cỏ các thứ thì chúng ta vặn cái này nhấc nó ra đấy thì nguyên liệu chúng ta sẽ được bật trực tiếp ra ngoài luôn đấy, nó sẽ à, trường hợp chúng ta như ví dụ như muốn bằng cho thô không cần bầm mịn đấy, không còn nhuyễn bầm thô cho trâu bò thứ chúng ta mở ra trực tiếp ra nó bật ra ngoài luôn đấy. đấy còn khi mà chúng ta nhìn cảm thì đóng nó lại khóa nóc này lại để cho nó cố định như tấm sàng đấy. đấy còn kết cấu phần phèo như này thì nó sẽ có à, Thực ra khi chúng ta đổ à, ngô như lúa thì chúng ta có thể đổ qua hướng này để chúng ta điều chỉnh cái lượng nguyên liệu xuống ở trên này cũng thế và khi chúng ta muốn thái rau chuối các thứ thì chúng ta mở ra thì được kính cái lỗ vào nó sẽ rộng hơn đấy sẽ được khóa bởi ba con ốc như này chúng ra khi mở ra để vệ sinh các thứ rất là tiện lợi rất là dễ dàng chúng chỉ cần mở ốc ra lần lượt hai nó còn lại tiện luôn đây chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào kịch lục bên trong của dao này Đấy. tôi sẽ à, cái nắp này ra các bạn xem nhé đây là phần phếu nó đây là phần à, buồng buồng buồng bỏng này lưỡi dao này lưỡi dao nó sẽ ăn chung một cái trục như này đi thẳng xuống trục ly luôn Đấy, tổng nó tổng của nó là ba dao và sáu lưỡi Đấy. một dao trên là dao to để bằm này và ở dưới sẽ có hai dao bé Đấy, nó song song với nhau Đấy. ở dao dưới cùng sẽ có một cái thanh gạt để khi chúng ta băm nguyên liệu ra thì nó sẽ gạt ra ngoài Đấy. dao một những ô tô rất là chắc chắn chắc chắn luôn sắc đảm bảo là ngô hoặc là có thể chúng ta xay cá này rồi uh, những cái nguyên liệu chúng ta làm thực phẩm để chăn nuôi đấy. đấy là tiền đông đây là máy inox này. còn thì tương tự như thế máy thép của mình như thế kết cấu như nhau thay đổi cái buồng chất liệu của buồng thôi dao vẫn thế thùng vẫn thế và nguyên liệu gối dao cũng hoạt động vẫn thế đây đây là cái sàn đấy thì à, tháo ra lắp vào mình như máy inox thôi Đấy, nhấc lên thả xuống đều chạy dây cu loa đôi Đấy. motor 2 kỳ 2 thì à, như con máy bùi inox này thì à, hiện tại bên lý máy thương linh chúng tôi đang phân phối với giá mức giá hiện tại bây giờ là tháng 1 2022 thì là 5 triệu 500 nghìn Đấy còn ngoài ra thì máy bằng thép này nó sẽ rẻ hơn một chút đấy nó sẽ tiết kiệm hơn một chút à, 5 triệu 300 nghìn nhưng đổi lại thì à, cái độ bền của máy inox chúng ta sẽ dễ vệ sinh hơn đấy, dễ vệ sinh cũng như là dễ cắt đặt độ bền nó cao hơn còn bằng thép thì chúng ta dùng thời gian chúng ta nên phải à, siêng vệ sinh một chút đấy thì nó sẽ đỡ dị xét hoặc là chúng ta sử dụng lâu lâu dài chúng ta sơn lại các thứ đấy, đấy là chi tiết uh, sản phẩm máy xay nghiền đa năng bên điện máy cường linh chúng tôi cũng như điện máy thịnh thành đang sản xuất và phân phối thì bà con có nhu cầu mua máy xay nghiền đa năng bùn inox hoặc là bùn bằng thép thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển A xóm bảng xã Tứ Diệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết tiếp thích sản phẩm Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để xem video tiếp theo các bạn rất nhiều